để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà cấp 4 có giá là 3 tỷ 2 đây là đường dẫn vào căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 1 mét rưỡi vẹo qua bên trái khoảng 4 mét là tới ờ, vị trí căn nhà của chúng ta phía trước nhà của chúng ta thì có một khoảng sân ngang 6 mét và chiều sâu vô là 4 mét thoải mái để đậu xe máy nha quý anh chị đây căn nhà của chúng ta nhà cấp 4 có diện tích là 6 x 18 sổ hồng riêng thổ cư trăm phần trăm chủ ờ, gửi cho Phúc với giá là 3 tỷ 2 giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ chủ cũng nói là sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị thiện chí và bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan căn nhà phía trước là phòng khách của ờ, căn nhà chúng ta đây là hai vợ chồng ờ, anh chị chủ tiếp đến chúng ta sẽ có một phòng ngủ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 với giá là 3 tỷ 200 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ chủ sẽ bớt lọc lá cho chúng ta phía trước sân thì rất là rộng nha quý anh chị video review căn nhà 3 tỷ 2 của em đến đây xin kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những ờ, video sau quý anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những thông báo mới về nhà và đất ở quận 12 xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị